Ba đội này sẽ chạy xuyên lục địa trong thế giới Minecraft là ba ông thần của kênh tương ứng với ba đội. Hãy nhớ lấy màu sắc để phân biệt được hành trình siêu phượt này. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Thế thì câu Hiện tại tôi và các chàng trai đang ở vị trí Hoa Kỳ, bang California. Tất cả cần phải đặt chân tới đích tại Trung Quốc để chiến thắng. Chúng ta cần thu thập thêm tài nguyên như là gom thêm gỗ, đốn cây nào, tích lũy miễn phí. Tôi sẽ đi làm dìu cho anh em. Perfect. Các cậu đang làm rất tốt, đội tím ta sẽ chiến thắng. Thu thập tảo bẹ, tảo bẹ, tốc độ là chìa khóa và là kim chỉ nam chiến lược của chúng ta. Chúng ta bắt đầu chưa? Ok, chúng ta sẽ đi về hướng đó sát sau cậu. Alright, hướng đó à? Yeah, chính nó đó. Tình hình sao rồi hả đội tím? Mọi thứ như nào? Chúng tôi đã đi được nửa đường. Ơ, ờ, cậu quên là đích ở cuối bản đồ à? Thật là khó để cầm quân, trông như mấy ông nhõi tập làm cướp biển. Chắc là có một vòng tròn nhỏ xung quanh người cậu ta và các thành viên buộc phải di chuyển trong vòng này. Còn nếu bị ra ngoài sẽ bị tụt máu dần. Như anh chàng này đang bị tù này giữ vững vị trí bám sát bám sát đội xanh lục đang đi sau đội của trailer cơ mà đội của trailer đã bị bỏ đi hai đồng đội chúng tôi đã có kế hoạch không một ai sẽ bị đuối nước có một điều lạ đội của carol vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị vẫn nằm ngay vị trí xuất phát không xa chúng tôi bắt đầu hành quân đường bộ đi rừng thì gặp quái chúng ta sẽ tới vịnh Mexico. Được thôi, let's go. Nhìn những con cá heo kìa, tụi này đẹp so beautiful, như một cảnh phim vậy. Kế hoạch của cậu là gì? Chúng tôi sẽ bỏ qua mọi khó khăn, đi đường biển cho lành. Giao vịnh Mexico bơi xuyên qua kênh đảo Panama. Ngày xưa họ tìm ra nước Mỹ từ bao giờ nhở? Tôi vẫn còn 7 cái khiên, 7 cái khiên. Các cậu nên bắt đầu di chuyển đi. Ừm tôi biết rồi. Vẫn còn đủ sĩ số, ta ung dung như đi dạo vậy. Hiện tại có đội xanh lá và vàng bị bỏ lại phía sau. Đã vậy cô lựa chọn đi đường bộ thay vì đường thủy. Hãy chờ xem chiến lược của ba ông thần cầm quân sẽ ra sao vào phút cuối của hành trình. Nhớ đi chăm vòng tím đấy anh em. Đội của Carl liên tục gặp quái vật giữa rừng. Alright chúng ta đang làm khá tốt. Cả ba đội đang bình yên trôi qua khoảng cách hiện tại khá là đáng kể. Họ đang tiến về phía Nam và có vẻ sẽ muốn giao tranh. Các cậu cảm thấy thế nào khi lựa chọn chiến lược này? Tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Tôi nghĩ họ đã dẫn trước nhưng đó chỉ là nhất thời thôi. Nhìn vào bản đồ lúc này, đội vàng họ đang dần xa chúng ta, ra những biên giới của Cali và Mexico. Ô vừa quay đó chết xong, nếu cậu chết, sẽ ra đi mãi mãi phải không? Yeah dạ, yeah dạ, đúng vậy, đó là lý do tôi không muốn chết. Alo đội vàng, tôi ghét phải nói nhiều nhưng đội cậu đang tan ra. Đây là một số thu hồi phục, tận dụng và mau đi nhanh lên. WhatsApp đội tím, thu thập nguyên liệu tới đâu rồi? Vẫn thu thập ổn và chuẩn bị quay trở lại thuyền. Đội gần nhất các cầu là đội của Chris, không nhanh chân lên sẽ bị bắt kịp nếu nghỉ ngơi. Chúng tôi xong rồi. Alright, đội tím đã ra khơi trở lại. Tốc độ chúa nào. Come on baby. Tình hình đội xanh sao rồi? Lại là chuyện gì Jimmy? Các cậu vẫn đang theo sau Taylor. Họ đã để lại lời nhắn gì? Hãy thử tưởng tượng các cậu sẽ không về đầu tiền. Cứ nhẹ nhàng để họ gáy bẩn như vậy thôi sao? Đi thôi, let's go. Tôi hết thức ăn rồi, tôi cũng hết rồi Carl. À. Run! Đội Khao đang tăng tốc nhờ địa hình bằng phẳng Giữa phía với kép thẳng tiến Các cậu nghe chưa Nghe này chúng ta đang dẫn đầu Đội xanh lái cũng đang bám sát ta ở bờ cảng vừa rồi Họ ngày một gần hơn Đội của Trailer bỏ lại thuyền băng qua đất liền rồi lại làm thuyền đi tiếp Họ đang đi qua kênh đảo Panama phải không? Yes, họ đã sang bên kia và ra khởi. Các cậu đã trên đường khám phá chinh phục châu Âu Bạn có nhìn thấy một kẻ xanh lá xuất hiện lạc đề ở giữa bản đồ này không? Yeah, mà bật map lên xem chỗ nào vậy? Carol, trước khi bắt đầu tôi đã gửi link cho cậu rồi cơ mà hay lắm Carl. Dù sao thì cứ thắng giải có tiền là được Đội của Chris vẫn chưa qua kênh đảo Panama Họ đang làm cái quái gì vậy Bọn tôi tới Nam Mỹ rồi Họ làm cái quái gì không biết Kệ tôi có cái heo may mắn dẫn đường ta sẽ chiến thắng Tới giờ nghỉ chân phát tư an rồi Carl không có map thật không đây Bây giờ vẫn vậy Đâu cậu để đâu khi tôi gửi map một giờ trước đây rồi Hey nghe này, bọn tôi sẽ không thua, chúng tôi sẽ chiến thắng Có vẻ như nhờ địa hình bằng phẳng hơn mà đội Carl từ Bet đã vươn lên cân kèo hơn Oh my god, một kẻ xanh lá lạc loài đã bám đuổi này xanh lá cậu định làm gì họ? Tấn công à? Tôi sẽ hạ thuyền của họ. Vậy thì không khác gì một nhiệm vụ tự sát. Thuyền bị đắm sẽ là của cậu. Oh, cậu ta bị chìm trong đúng một nốt nhạc. Cứ trả tụi xanh lá tách đàn xẻ nghé như vậy sẽ chết sạch thôi. Đã qua một quãng thời gian bình yên chèo thuyền rất dài, hiện tại cả ba đội vị trí khá sát sao nhưng hiện tại dẫn đầu đã là Chris. Không ngờ chiến thuật lẻ người ra đánh đã thực sự làm đội Trailer giảm tốc độ. Không thể tin được, lính bên Chris đã gây ra được khá nhiều sát thương. Giết nó, giết hắn, giết nó, giết hắn Không được sao nhãng Tôi mới là leader, tiếp tục thẳng tiến Cả ba đội sắp tới sẽ cập bến tới vùng đất Atlantic Đội vàng nó khá loãng người và sắp vượt qua đại tây dương Chúng tôi chiến thắng Chúng ta sẽ đi thẳng qua vùng đất châu Phi Khảo đất nước nào sẽ làm con đường tiếp theo của cậu Tôi sẽ nhắm thẳng tới Tây Ban Nha Đội cậu còn duy trì được bao nhiêu người Tôi nghĩ tôi sẽ phải nói rằng tất cả chúng tôi sẽ sống sót được rồi đội tí, welcome tới vùng đất châu Phi Điều gì đã khiến cậu lựa chọn con đường này là đi phá đám đội tim Đơn giản là cuộc sống của kẻ chiến thắng bao giờ cũng khác kẻ thua cuộc Thành thật thì triết lý này tôi không thẩm được Trốn gốc cầy, tôi thấy rồi kẻ bám đuổi Giết hắn ta Ôi kìa họ tất kìa Gõ một cái to đầu Ôi tôi chết rồi, what Ôi không, gián điệp của chúng ta, no Chúng tôi sẽ ghi công phục sự của cậu Thôi câu câu câu rời khỏi thuyền Thuyền không được việc nữa rồi Tôi nghĩ chúng ta đang ở vị trí sau cùng Thật là tàn bạo khi phải chia thức ăn ở vùng đất này sẽ phải bỏ lại người nếu không đủ chia. Đó là cách tốt nhất tôi nghĩ. Chris hay nói ra suy nghĩ của mình khi để mất một điệp viên bị sát hại. Mục đích để giảm tiến độ của trailer, tôi nghĩ đó là một phần của kế hoạch, nhiệm vụ quan trọng. Cũng không có gì là lạ khi điệp viên của xanh lá cũng bám sát theo đội vàng để phá đám. Bất cứ khi nào có người chơi chết, họ sẽ bị đưa tới Nam Cực. Nhưng nếu bạn thu nhỏ lại, bằng cách nào đó, họ vẫn cố vượt ra khỏi đây để ra phá trailer một lần nữa. Tại sao đội cầu lại chuyển qua bơi thay vì thuyền? Bởi vì chúng tôi không thể ngồi thuyền được nữa. Bởi vì tôi đã hủy đi công năng của nó. Đây là thử thách xuyên lục địa, không phải giải đua thuyền. Thì kệ, bơi vẫn được việc. Bọn tôi vẫn não to hơn, lách luật. Này Carol, sao cậu lại bảo không bỏ ai phía sau? Thế đây là gì? Ý cậu là sao? Đối thủ của kẻ mạnh nhất là tất cả của thứ gì? Hãy nhớ rằng ta có một anh chàng đã chết. Người anh em, có cần phải nhắc lại nhiều lần người đã chết như vậy không? Nhà tù ở Nam Cực cho kẻ đã chết. Và giờ cậu ta đang mò trở lại cùng đua để đi tắt đón đầu. Dự tính là sẽ đụng độ channel tại Ấn Độ. Đúng kiểu chiến binh khô máu. Các cậu, lần đầu tiên chúng tôi có cảm giác bị ma ám trả thù. Bởi vậy, đội tín cầu tính sao? Ôi chúng tôi đã sắp chết đói bởi bởi bởi bởi vì làm gì còn thức ăn. Chúng ta đành phải bỏ lại bớt đồng đội nhịn ăn. Một trong những nhược điểm khi đi qua châu Phi, nó làm gì có thức ăn. Yeah, bởi vậy. Anh em đừng bị nga đừng bị thương, đó là điều bắt buộc. Ồ, oh, phát hiện một con lợn thì tới rồi. Đội của Carol từ xếp cuối dần trở nên ổn định nhất. Thành viên của đội tôi đang dần chết đói. Đội vàng có vẻ cũng vậy. Tôi nghĩ chúng ta đang ở Syria. Chúng ta đã đi được một nửa đường sa mạc rồi và sau đó uh, ta sẽ lại đi đường nước tiếp tục di chuyển vượt qua mọi ngọn núi. Đội của Carroll đang rất ổn định trên đường đua. Đội của Chandler đang dần bị tan ra Tất cả những ai rời khỏi vòng tròn của leader đều bị tụt máu về một team. Đội của Chris vẫn đang bơi chay giữa biển, hướng về đất liền. Chúng tôi đang dẫn đầu, dẫn đầu, dẫn đầu. Tôi đã thấy vị trí đội vàng, làm tốt đấy. Đội vàng đang dẫn trước nhưng chúng ta sẽ có nước và không quạt chậm nữa. Bắt đầu bơi đi. Ôi tôi cần phải đi tiểu. Trước đó tôi đã uống 4 cốc nước ép Việt quất. Giờ tiếp tục thẳng tiến về phía trước boy Ta sẽ sống sót Này real Barack Obama Cậu đang làm cái quái gì ở giữa đất sa mạc Lại còn chỉ có một mình Cậu định làm gì ở cái đất châu Phi này À tôi bị ngắt kết nối sau đó bị lạc Và giờ tôi đi đẩy Như các bạn có thể thấy Đội của Carol cũng đã dần tản ra ở khu vực Italy Còn đội của Chris ở dưới này tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với Chandler nữa Dù sao đó là cuộc thi nên vẫn chưa biết ai thắng Carol hãy nhắm mắt lại chọn một số từ 1 đến 2 Nếu chọn đúng số tôi sẽ tăng tốc độ chạy cho cả đội Còn nếu chọn sai thì sẽ bị giảm tốc độ di chuyển 2 Cậu chắc là 2 không? Yes chắc Đó chính là số tôi nghĩ bắt đầu tăng tốc Cậu cầu cầu chúng ta không ngừng ngừng Tương tự đội tím cũng hãy chọn một số À ờ, 1 Tôi xin lỗi các cậu sẽ bị chậm lại Này anh em ta nên chọn số mấy đây một vì chúng ta là number one Tôi không biết các cậu nghĩ ra cái khái niệm number one ở đâu Nhưng các cậu sẽ bị chậm lại ngay lập tức à, Thực ra tôi chọn là số 2 Chúng ta phải đi thôi Chúng ta đang bị bỏ lại ở phía sau Họ đang dần đặt chân tới Ấn Độ các cậu, tôi thực sự cần phải đi tiểu rất là gấp rồi. Có ai bị đau ở ngón tay vì giữ bàn phím chạy quá lâu không? Không đau, không đau. Anh chàng hồn ma ở đây vì giúp tiếp đội Chris hay là vì trả thù? Vì cả hai. Ta đang ở Ấn Độ, đội của Khao cũng đang ở trên bản đồ gần đó. Tôi muốn đi vệ sinh từ 3 tiếng trước rồi. Các cậu chúng ta sẽ đi mạn trái Tránh những ngọn núi này cứ thế mà triển Đội của Chris đã bị tụt lùi về phía sau Đội tím trailer vẫn đang giải ra khắp nơi Gác lại báo thủ, lo mà tập trung đuổi theo giữ lại vị trí Cậu ta vẫn ở đây chờ phục thủ, đúng quy đạo đội Kerrigan đó. Cứ làm mọi thứ cậu có thể. Alright, vậy là hồn ma quay ra chút chặn đội vàng. Họ đang rất gần nhau rồi, cậu ta đã hiện hồn từ Nam Cực về đây. Không thể tin được cậu ta đã hạ đo ván được một người đội vàng. Nhưng mà không, sự cố gắng của một cánh én cũng không thể đem một xuân về. Chiến binh chết lần thứ hai. Để chiến thắng, một trong số họ cần phải đặt chân tới đích sau khi đã xuyên qua lục địa. Đây là thành viên đội vàng đã gần đích nhất, mà không chỉ một nữa, mà là cả đội vàng đã chính thức cán đích, đặt chân lên bục vàng danh giá. Đội vàng đã thực sự đi xuyên qua vòng quanh thế giới. Cole, cậu đã thực sự đạt được điểm cao trong trận này. Và vì còn 5 người tới đích, giải thưởng sẽ là 10.000 đô và thẻ quà tặng iTunes, Google hoặc gì tùy các bạn thích. Xin chúc mừng những vượt thủ đã xuyên lục địa. Tôi yêu tất cả các bạn. that, stay mad Shit on my shoulder cause they treat me like an outcast I ain't gonna take that, stay back I'll be swinging hard till the hits come in all caps I ain't gonna lay back, pray that someone's